Dạ thì con xin chào tất cả ông bà, cô chú cũng như các anh chị đã đến với bản tin tức nóng cập nhật chọn lọc ngày hôm nay Và lại là con đây thì con sẽ ờ, dẫn cả nhà đến những cái tin tức gọi là hay nhất, những tin tức gọi là chọn lọc cũng như là hot nhất trong ngày như mọi người Và bây giờ không là mọi người phải ờ, chần chờ thêm nữa Thì xin mời mọi người đến với bản tin đầu tiên trong ngày Su 27 Nga giám sát trinh sát cơ đất trên biển Baltin Bộ Quốc phòng Nga triển khai tiêm kích Su-27 để nhận diện và giám sát trên sát cơ B-3C Orion Đức đang tiến gần không phận trên biển Baltic. Vào ngày 12 tháng 4, thông qua các biện pháp giám sát không phận trên biển Baltic, chúng tôi phát hiện một mục tiêu trên không đến gần biên giới. Bộ Quốc phòng Nga ra thông báo hôm qua, quân khu miền Tây đã triển khai một tiêm kích Su-27 để nhận diện mục tiêu và ngăn nó xâm phạm biên giới quốc gia. Mục tiêu được xác định là một trên sát cơ B-3C Orion của Hải quân Đức. Tiêm kích Su-27 sau đó bay kèm chiếc B-3C Orion rời khu vực. Sau khi phi cơ nước ngoài rời đi, tiêm kích Nga trở về căn cứ an toàn, theo Bộ Quốc phòng Nga. Thêm rằng, trinh sát cơ này không xâm phạm không phận. Tiêm kích Su-27 tuân thủ chặt chẽ luật pháp quốc tế, không cắt ngang lộ trình bay dân sự hay áp sát nguy hiểm chiếc B-3C Orion. Bộ Phòng Đức chưa bình luận về thông tin. Thông báo được đưa ra sau sự cố tiêm kích su 7 Nga áp sát và xả dầu vào máy bay không người lái MQ-9 của Mỹ hồi tháng 3, khiến phi cơ trị giá 30 triệu USD này hư hại và rơi xuống Biển Đen. Mỹ tuyên bố tiêm kích Nga đã va chạm với chiếc MQ-9, nhưng Moscow bác bỏ. Nga và NATO thường xuyên triển khai quan tật cơ hoặc trinh sát cơ áp sát không phận của nhau. Máy bay hai bên luôn chạm mặt trong các nhiệm vụ này, nhưng thường tiếp cận và giám sát chuyên nghiệp an toàn. Tiêm kích Nga từng nhiều lần các cánh buộc máy bay quân sự của NATO chuyển hướng khi chúng tiếp cận gần biên giới. Hồi tháng 1, Nga cũng điều tiêm kích Su-27 giám sát trên sát cơ Đức B-3C Orion hoạt động trên không phận quốc tế ở biển Baltic cho đến khi nó rời đi. Dạ, và sau đây là tin tức liên quanh cái tên cướp đã bị cảnh sát Mỹ gọi là tiêu diệt từ giờ rồi khi mà hắn bắn một số người ở tại ngân hàng của hắn làm. Mẹ nghi phạm gọi 911 để cảnh báo kế hoạch xả súng ngân hàng Mỹ mẹ nghi phạm tư gần hoảng loạn gọi số khẩn cấp 911 trong ngày xảy ra xả súng ngân hàng Old National để cảnh báo về kế hoạch của con trai. Cảnh sát thành phố Louisville, bang Kentucky hôm 12 tháng 4 công bố các cuộc gọi khẩn cấp tới số 911 để thông báo vụ xả súng ngân hàng Old National ngày 10 tháng 4, một trong số các cuộc gọi đến từ nhân viên ngân hàng chứng kiến vụ tấn công qua màn hình cuộc gọi trực tuyến. Một phụ nữ nhận là mẹ của nghi phạm Connor Sturgeon, Lisa Sturgeon, cũng gọi đến đường dây. Bà run run kể lại với nhân viên trực tổng đài rằng nghe bạn cùng phòng của con trai nói Sturgeon để lại mảnh giấy, cho biết anh ta mang thêm một khẩu súng và đang đi về phía ngân hàng. Chú ơi, tôi không biết phải làm gì, tôi cần được giúp đỡ, người phụ nữ nói. Con tôi chưa bao giờ làm hại bất cứ ai, nó là đứa con ngoan. Chúng tôi thậm chí không sở hữu súng, tôi không biết con tôi lấy súng từ đâu. Nhân viên tổng đài hỏi liệu bà có biết con trai đang làm gì không, nhưng người mẹ luống cuốn nói rằng bà không biết. Bạn cùng phòng của con tôi gọi cho tôi và cậu ấy đang lo lắng, bà trả lời. Người mẹ xác nhận Susan là nhân viên ngân hàng Old National và nói rằng bà định đến ngân hàng nhưng bị ngăn lại. Chúng tôi đã nhận được cuộc gọi từ những người khác và có tình huống đang diễn ra ở đó. Tôi không muốn bà đến đó vào lúc này, rất nguy hiểm, nhân viên tổng đài đáp. Cuộc gọi được ghi nhận vào lúc 8 giờ 41, ngay lúc cảnh sát đến hiện trường và đối mặt nghi phạm. Sugan, 25 tuổi, nhân viên tại ngân hàng Old National, trung tâm thành phố Louisville, bị cảnh sát bắn hạ sau khi dùng khẩu súng trường kiểu AR-15 sát hại các quản lý cấp cao tại nơi mình làm việc. Cảnh sát chưa công bố động cơ gán Gia đình nghi phạm hôm 11 tháng 4 ra tuyên bố nói rằng Sugan đã phải đối mặt với nhiều thách thức về sức khỏe tâm thần, nhưng chưa bao giờ có dấu hiệu cảnh báo nào cho thấy anh ta sẽ gây ra vụ xả súng. Một bạn học cũ nói Sugan từng nhiều lần bị chấn động não khi thi bóng bóng bầu dục thời sinh viên. Cha mẹ Sugan cũng tỏ ra thương tiếc đối với sự ra đi của năm nạn nhân và ca ngợi lòng dũng cảm của cảnh sát ứng phó vụ xả súng. Các cuộc gọi khẩn cấp được công bố vài giờ trước khi hàng trăm cư dân tập trung tưởng nhớ các nạn nhân trong buổi cầu nguyện tại trung tâm Muhammad Ali của thành phố. Trong bài phát biểu tại buổi cầu nguyện, Thị trưởng Jack Reinbeck cho biết vụ xả súng ngày 10 tháng 4 đã đẩy số người thiệt mạng vì bạo lực súng đạn ở Louisville lên 40 kể từ đầu năm đến nay. Tất cả chúng tôi đều đau đớn, dù bạn có quen biết những người đã thiệt mạng trong vụ xả súng gần đây hay không. Chúng ta có mặt hôm nay để thừa nhận rằng mọi cái chết do bạo lực đều bi thảm, Rebecca cho hay. Đây là vụ xả súng thứ 146 tại Mỹ trong năm nay, theo dữ liệu từ Green Violent Achievement GVA, tổ chức phi lợi nhuận chuyên ghi nhận tình trạng bạo lực súng đạn Mỹ. GVA định nghĩa xả súng là sự việc có trên 4 người bị trúng đạn hoặc thiệt mạng, không tính kẻ nổ súng. Sự việc xảy ra không lâu sau vụ xả súng khiến 6 người thiệt mạng tại trường Covenant ở thành phố Nanville, bang Tennessee cuối tháng trước. Cha mẹ nghi phạm Audrey 28 tuổi, cũng nói rằng con mình lẽ ra không nên sở hữu bất kỳ vũ khí nào do lo ngại về sức khỏe tâm thần bản tin thứ ba cũng là một bản tin nữa về cái nhân viên ngân hàng đã bị cảnh sát bắn chết khi mà hắn nổ súng ở ngân hàng tại Mỹ nhân viên ngân hàng Mỹ kể khoảnh khắc đồng nghiệp xả súng khi Dana à, Mitchell nhìn thấy Connor Children đến đứng ở hành lang cô tưởng anh ta mang súng đến cho đồng nghiệp xem chứ không nghĩ rằng đồng nghiệp sẽ xả đạn Tôi biết rõ Sugan Mitchell, nhân viên ngân hàng O'National, trung tâm thành phố Louisville nói hôm 12 tháng 4. Tôi hướng dẫn cậu ấy năm đầu tiên làm việc ở ngân hàng. Cậu ấy chưa bao giờ tạo cho tôi ấn tượng sẽ hành xử như thế này. Không đời nào tôi nghĩ đến trường hợp này. Cậu ấy tử tế, ăn nói nhỏ nhẹ. Cô nhớ lại diễn biến thảm kịch ở ngân hàng ngày 10 tháng 4. Khi nhìn thấy cậu ấy đứng ở hành lang, tôi đã nghĩ tại sao cậu ta lại mang súng đến cho chúng tôi xem. Tôi thậm chí không nghĩ ra cậu ấy đang định xả súng. Cô nói, trừ một người, tất cả mọi người đều đang trong phòng họp. Người duy nhất đó đang ở hành lang, cô kể tiếp, tôi thấy Sugan bắn người đó. Mọi người bắt đầu bỏ chạy, nhưng chúng tôi không biết chạy đi đâu. Michelle cho hay khi bị bắn, cô nằm im, hy vọng Tugan không bắn nữa. Tôi cố gắng nếm thở, không động đậy vì sợ cậu ta sẽ bắn tôi lần nữa, cô nói. Tugan cuối cùng rời phòng họp và tiếp tục nổ súng. Michelle cũng nghe thấy tiếng động vang lên từ một khẩu súng khác khi cảnh sát tới. Michelle đang hồi phục sau khi bị bắn vào lưng. Vết thương dài khoảng 25cm nhưng không trúng bộ phận quan trọng, cô nói. Cảnh sát thành phố Louisville, bang Kentucky hôm 12 tháng 4 công bố các cuộc gọi khẩn cấp tới số 911 để thông báo vụ xả súng ngân hàng Old National. Cuộc gọi đầu tiên của một phụ nữ chứng kiến vụ xả súng qua cuộc gọi video. Cô nhìn thấy kẻ xả súng bước vào trong và nã đạn. Chúng tôi đang họp, cô vừa khóc vừa nói. Chúng tôi nghe thấy nhiều tiếng súng, mọi người bắt đầu la hét, Chúa ơi, khi anh ta bước vào phòng họp. Cuộc gọi thứ hai của một nhân chứng ở ngân hàng, cô thì thầm giữa tiếng súng đang vang lên, cho biết trốn trong tủ, người gọi cho hai kẻ tấn công là đồng nghiệp. Cô nhận định khoảng 8 đến 9 người đã bị bắn, khi được hỏi về mức độ nghiêm trọng, cô nói, tôi không rõ, chỉ thấy có nhiều máu. Tiếng súng tiếp tục vang lên, điều phối viên điện thoại phiên gọi giữ im lặng. Tu gần 25 tuổi, nhân viên tại ngân hàng Old National, trung tâm thành phố Louisville, bị cảnh sát bắn hạ sau khi dùng khẩu súng trường kiểu AR-15 sát hại các quản lý cấp cao tại nơi mình làm việc. Cảnh sát chưa công bố động cơ gây án. Gia đình nghi phạm hôm 11 tháng 4 ra tuyên bố nói rằng Dugan đã phải đối mặt với nhiều thách thức về sức khỏe tâm thần, nhưng chưa bao giờ có dấu hiệu cảnh cáo nào cho thấy anh ta sẽ gây ra vụ xả súng. Một bạn học cũ nói, Dugan từng nhiều lần bị chấn động não khi thi bóng bóng màu dục từ thời sinh viên. Tới đây thì Đài Loan nói là Trung Quốc định lập vùng cấm bay phía bắc hòn đảo. Cơ quan phòng vệ Đài Loan thông báo Trung Quốc định lập vùng cấm bay phía bắc hòn đảo, chồng lớn với vùng nhận nguyện phòng không của Đài Bắc. Cơ quan phòng vệ Đài Loan ngày 12 tháng 4 cho hay, vùng cấm bay mà Trung Quốc định thiết lập sẽ nằm cách hòn đảo 157 km về phía bắc. Nhận định động thái này liên quan tới hoạt động hàng không vũ trụ, trong đó có các vụ phóng vệ tinh. Trước đó, Reuters dẫn 4 nguồn tin quan chức giấu tên cho biết Bắc Kinh dự kiến thiết lập vùng cấm bay ở phía Bắc Đài Loan từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 4. Cảnh báo điều này có thể tác động đến vùng thông báo bay của hòn đảo. Yan Yuxian, quan chức tình báo thuộc lực lượng phòng vệ Đài Loan xác nhận vùng cấm bay này chồng lấn với vùng nhận diện phòng không của Đài Loan. Có rất nhiều chuyến bay quốc tế từ phía Bắc của Đài Loan tới Nhật và Mỹ. Ông Yan nói, chính phủ Nhật cho hay Trung Quốc đã thông báo cho họ về vùng cấm bay gần Đài Loan trong thời gian trên Thêm rằng điều này liên quan đến các hoạt động hàng không vũ trụ, đây cũng là thời điểm diễn ra hội nghị ngoại trưởng G7 ở Nhật Bản. Một quan chức cấp cao giấu tên của Nhật cho biết vùng cấm bay có thể ảnh hưởng 60-70% số chuyến bay ở Đông Bắc Á và Đông Nam Á, cũng như đường bay từ Đài Loan tới Hàn Quốc, Nhật Bản và Bắc Mỹ. Khi Trung Quốc lập vùng cấm bay tương tự trong đợt tập trận quy mô lớn hồi tháng 8 năm ngoái, nhiều chuyến bay trong khu vực đã bị ảnh hưởng, một số phi cơ được yêu cầu mang thêm nhiên liệu đề phòng phải thực hiện đường bay sớm hơn quân đội Trung Quốc chưa bình luận, trong khi các ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói rằng ông chưa nắm được thông tin này. Trung Quốc tuyên bố Đài Loan là một tỉnh trời thống nhất và không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực để thu hồi hòn đảo. Trong khi đó, Đài Loan khẳng định chỉ người dân của họ mới có thể quyết định tương lai của hòn đảo. Quân đội Trung Quốc cuối tuần trước tổ chức tập trận liên hiệp lại kiếm kéo dài 3 ngày tại các khu vực quanh đảo Đài Loan. Sau khi lãnh đạo Đài Loan, Thái Văn Anh gặp Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy ở bang California trong lúc quá cảnh tại Mỹ ngày 5 tháng 4. Phát ngôn viên chiến khu miền Đông của Trung Quốc nói cuộc tập trận là lời cảnh báo mạnh mẽ đối với hành vi thông đồng của lực lượng ly khai để ủng hộ Đài Loan độc lập với thế lực bên ngoài. Chính quyền Đài Loan chỉ trích cuộc tập trận gây bất ổn khu vực nhưng tuyên bố sẽ không có hành động khiêu khích hay làm leo thang căng thẳng. Cuộc tập trận của Trung Quốc còn khiến Nhật Bản lo ngại bởi các đảo cực Nam nước này nằm gần Đài Loan thì bị ảnh hưởng nếu xung đột xảy ra. Phần tin cuối ngày cũng phần tin thứ năm cũng là phần tin cuối của bản tin hôm nay như thường ngày vẫn là một tin khá là hấp dẫn, khá là lý thú. Vậy biết được phần tin này là phần tin gì thì chúng ta hãy bắt đầu lần tin ngay bây giờ luôn nha cả nhà. Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo, Nhật phát lệnh sơ tán khẩn. Triều Tiên phóng tên lửa ra biển khiến chính phủ Nhật phát thông báo khẩn yêu cầu người dân Hokkaido sơ tán đến nơi trú ẩn an toàn. Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía đông bán đảo sáng nay, nhưng chưa công bố thông tin chi tiết như chủng loại, tầm bay và độ cao của quả đạn. Văn phòng Thủ tướng Nhật Bản cũng xác nhận thông tin, nói rằng Bình Nhưỡng dường như đã phóng tên lửa đạn đạo. Hệ thống cảnh báo khẩn cấp J-Alert của Nhật Bản phát hiện sơ tán đến người dân đảo cực Bắc Hokkaido, yêu cầu họ lập tức tìm nơi trú ẩn an toàn trong các công trình kiên cố hoặc hàng ngầm vì nguy cơ mảnh tên lửa rơi xuống hòn đảo này, Tokyo cũng cảnh báo máy bay hoạt động ở khu vực quanh Hokkaido về nguy cơ mảnh vỡ tên lửa rơi xuống. Chính phủ Nhật Bản sau đó ra thông báo tên lửa không còn khả năng rơi xuống Hokkaido và dỡ bỏ lệnh sơ tán tại khu vực trước khi cảnh sát biển Nhật Bản tuyên bố tên lửa đã lao xuống biển. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA cho biết lãnh đạo Kim Jong-un hôm 10 tháng 4 tham dự cuộc họp mở rộng của quân ủy Trung ương ra lệnh tăng cường hơn nữa khả năng răng nghe chiến tranh của đất nước với tốc độ ngày càng tăng và theo cách thực tế và viết liệt hơn. Triều Tiên cáo buộc Mỹ và Hàn Quốc đang có những động thái leo thang nhằm phát động những cuộc chiến tranh châm lược. Khi đề cập đến cuộc lập trận chung gần đây, nhấn mạnh những hoạt động này chuẩn bị cho cuộc chiến tổng lực và buộc Bình Nhưỡng xem xét đến hành động thực tế mạnh mẽ, trong đó có biện pháp quân sự. Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc hồi đầu tháng cũng diễn tập hải quân chung với cuộc săn ngầm và tìm kiếm cứu hộ Mỹ cử tàu sân bay USS Nimitz cùng tàu khu trục USS Way A Major và USS Decatur tham gia. Hàn Quốc triển khai các tàu khu trục Sun Sungok Yigi, Chechong, Dache Chongyong và tàu hậu cần Chongyong, còn Nhật Bản huy động tàu khu trục GS Umiriri. Lần gần đây nhất, Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc diễn tập chống ngầm chung là vào tháng 9 năm 2022. Đây cũng là lần diễn tập tìm kiếm cứu hộ như đầu tiên giữa ba nước trong 7 năm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Hãy cho kênh của mình một like, một đăng ký, một chia sẻ cũng như là bật cái chuông thông báo để nhận được những video mới nhất khi tụi mình đăng video như mọi người. Và bây giờ thì thay mặt cho ekip của tin tức nóng chọn lọc hôm nay thì mình xin cảm ơn tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào những chương trình lần sau.